Vâng, xin chào tất cả các bác và hôm nay đến với cái video này thì em xin phép giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi tài xỉu hoàn toàn không tan tích dành riêng cho các bác tay cái và đây là bộ hột độc quyền bên cơ sở Sơn Tài xỉu bên em đó chính là cái bộ đồ chơi hột tài xỉu VIP với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu VIP này các bác có thể lắp theo ý muốn của mình giữ tài giữ xỉu lên tài xuống xỉu và ngoài ra cái bộ hột này tỷ lệ đi của nó rất là đều và nó có một cái vip nữa đó là sẽ chống được thầy thợ nghe hột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 nó có đúng như là em nói là bộ hột tài xỉu không tan hay không đầu tiên thì em sẽ thử nam châm đây nam châm nắp chén đĩa luôn đó không hít nam châm không hít đó nhá dọi đèn anh nhìn này đây đây đây đây đó hột trong suốt luôn đúng không ạ vừa rồi thì em đã thử nam châm thử dọi đèn cho các bác còn nước muối thì là thời lượng video nó cũng có hạn vậy nên là em xin bỏ qua cái phần thử nước muối nhưng mà khi nào mà các bác mua hàng các bác muốn được test đầy đủ tan tích các bác cứ kết bạn zalo alo video cho em em test đầy đủ tan tích cho các bác và sau đây em sẽ test thử một vài tiếng để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả mà cái bộ hột tài xỉu vip này nó mang lại cho các bác khi đi chơi tại các sòng sới nó như thế nào đây bây giờ nó đang là ở tài đúng không ạ em sẽ xuống xỉu này đầu tiên là mình đi đều đi xỉu này tài này xỉu này lại lên tài này được chưa ạ bộ hột đi đều tỷ lệ 5 năm đúng không ạ sau đây bây giờ em sẽ giữ tài giữ xỉu cho các bác bây giờ nó đang ở tài đúng không ạ em sẽ xuống xỉu rồi. đó xỉu này bây giờ em sẽ giữ xỉu này một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này bây giờ đang ở xỉu đúng không ạ em lên tài lên tài tài bão năm luôn này đó bây giờ em sẽ giữ tài cho các bác một tài này hai tài này